Một nền kinh tế năng động đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao. Bạn đã đặt cho mình câu hỏi, mình sẽ đi đâu và làm gì để trở thành nhân lực chất lượng cao, bắt kịp với xu thế của xã hội. Chào mừng các bạn đến với khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp, nơi khởi nguồn cho những ước mơ kinh doanh và khởi nghiệp với các định hướng phát triển cho tương lai. Khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp được thành lập vào năm 2009. Tiền thân là bộ môn kinh tế thuộc khoa công nghệ thông tin Ngày 9 tháng 5 năm 2013, Khoa Kinh tế đổi tên thành Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và chính thức trở thành Khoa Kinh tế từ năm 2020 đến nay. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Khoa Kinh tế có 3 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học gồm Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và Kế toán. Các chuyên ngành đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao, các sinh viên tốt nghiệp dễ dàng thích nghi với thị trường lao động năng động và phát triển. Giai đoạn từ 2016 đến 2020 có hơn 600 sinh viên các chuyên ngành đã tốt nghiệp, chuyên ngành quản trị kinh doanh có hơn 130 sinh viên tốt nghiệp và có việc làm đạt tỷ lệ trên 80%. Đội ngũ giảng viên của khoa tâm huyết, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế, được đào tạo tại các trường đại học có uy tín hàng đầu trong và ngoài nước như Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học London Metropolitan, Trường Đại học Middlesex. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của khoa với 3 tiến sĩ, trong đó có 2 tiến sĩ giảng viên chính, 15 thạc sĩ trong đó có 3 nghiên cứu sinh và hai cử nhân là cán bộ văn phòng. Khoa Kinh tế Trường Đại học Đồng Tháp có bề dày nghiên cứu khoa học, từ năm 2016 đến nay, có hàng trăm công trình khoa học đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, các hội thảo trong nước và quốc tế. Một trong những hoạt động nổi bật của sinh viên khoa kinh tế chính là hoạt động nghiên cứu khoa học hay các dự án khởi nghiệp. Nhiều công trình nghiên cứu của sinh viên đã được vinh danh, được sướng tên trong các cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài trường. Các dự án như món ăn từ thốt nút, Đề tài sợ sen và nước mát của sen đã vượt qua hơn 4.000 thí sinh thuộc 40 trường đại học, cao đẳng trong cả nước để xuất sắc đạt các giải nhì, giải ba và giải tư tại giải thưởng tài năng Lương Văn cang đã minh chứng cho điều đó theo em thì ờ, củ sen hiện nay trên thị trường chỉ là để sử dụng các món làm các món ăn nhưng mà em chưa thấy có một loại ờ, nước mát nào từ củ sen điều đặc biệt trong cái sản phẩm của chúng em đó là ờ, làm hoàn toàn từ tự nhiên không có chất hóa học và bên cạnh đó thì còn có bổ sung thêm là mật ong đường phèn cho nên là những cái thành phần đó đều là rất là tốt cho sức khỏe để giúp sinh viên thực hiện các dự án các công trình nghiên cứu khoa học các giảng viên khoa kinh tế đã nhiệt tình hỗ trợ sinh viên trong thực hiện đề tài. Sinh viên ở miền Tây, đặc biệt là Đồng Đồng Tháp, và ở những cái vùng mà tương đối là là, là cũng chịu thiệt nhiều so với những trường khác. Tuy nhiên các em này có lợi thế là cũng cũng cần cù chịu khó học tập. Đặc biệt là vừa qua mình hướng dẫn thì mình cũng thấy rằng là các sinh viên rất là chịu khó tìm tòi cái nguồn dữ liệu à, sau đó thì giáo viên mới là đưa những cái nguồn dữ liệu chính thống và từ đó các em mới xử lý dữ liệu nó tốt hơn được sự à, quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường thì hàng năm thì à, khoa kinh tế và quản trị kinh doanh cũng tổ chức và xây dựng à, cái cuộc thi về cái đề án khởi sự kinh doanh của khoa nhằm tạo một cái sân chơi cho các các bạn sinh viên rèn luyện các cái kỹ năng và xây dựng và tạo lập một cái dự án kinh doanh hiệu quả một mặt là giúp các em tham gia các cái cuộc thi Ờ, nhưng một cái điều rất quan trọng là ờ, để mà thay đổi cái nhận thức các em ờ, sau khi ra trường không nhất thiết chúng ta phải làm thuê mà chúng ta phải làm chủ thực hiện triết lý giáo dục của nhà trường kiến tạo chuyên nghiệp và hội nhập với phương châm lấy người học làm trung tâm các giảng viên luôn áp dụng các phương pháp dạy học tích cực tăng thời lượng thực hành xử lý tình huống trong các buổi học để sinh viên năng động tự tin hơn và đặc biệt sinh viên khoa kinh tế cũng như ngành quản trị kinh doanh còn được trải nghiệm thực tế như một nhân viên thực sự tại các công ty. Doanh nghiệp là đối tác chiến lược của trường Đại học Đồng Tháp để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng cho bản thân. Bên cạnh đó, khoa kinh tế còn đồng hành cùng với sinh viên qua các câu lạc bộ như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ vườn ươm, câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp và các phong trào của đoàn thanh niên, hội sinh viên nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên học tập và rèn luyện có được những cái kết quả như vừa qua thì ngoài cái sự nỗ lực cố gắng của từng cá nhân các em sinh viên tham dự cuộc thi thì phải nói rằng là nhà trường cũng đã có những cái đầu tư nhất định trong cái việc là ờ, điều chỉnh cái chương trình đào tạo này rồi thì ờ, tổ chức cho sinh viên được tham gia vào nhiều cái hoạt động để rèn luyện các kỹ năng mềm thì tất cả những cái hình thức làm như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là là ừ, đều là những cái mà thuộc chủ trương của nhà trường muốn nâng cao cái chất lượng đào tạo để cho các em sinh viên của nhà trường ở các ngành đào tạo càng ngày nó càng à, đáp ứng được các cái nhu cầu của ờ, xã hội. Tập thể cán bộ, giảng viên khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp luôn mang theo khát vọng và trách nhiệm để hiện thực hóa triết lý giáo dục kiến tạo, chuyên nghiệp, hội nhập. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức vững vàng, có hoài bão lớn, có lối sống đẹp và có trách nhiệm với cộng đồng. Và đặc biệt, có thể làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế với nhiều cơ hội phát triển và thu nhập hấp dẫn để góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước. Nếu bạn vẫn còn đang bâng khuâng cho việc lựa chọn con đường phía trước hãy trở thành tân sinh viên của khoa kinh tế trường Đại học Đồng Tháp. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn